Hi xin chào mọi người Hôm nay là ngày mà tôi trở về trường sau 3-4 tháng trời nằm ở nhà cách ly đó mọi người ơi Thì trước khi về trường tôi sẽ tới cửa hàng tiện lợi để lấy những món đồ mà mình đã đặt trên Shopee Hi, Nắng lắm luôn á mọi người ơi Mọi người có biết là ở ngoài trời bao nhiêu độ không? 34-35 độ Và đó là 2 giờ trưa À đúng 2 giờ chiều nóng cực kỳ luôn và tôi phải đợi bạn không biết bao giờ nó mới tới đây là cổng trường của mình nè mọi người ơi đây con bạn của mình sau bao nhiêu phút đồng hồ trôi qua bao nhiêu tiếng trôi qua thì nó đã xuất hiện tôi với nó đang đi vào uh, cửa hàng tiện lợi để thay quần áo ban đầu á, là định vào cái chỗ tiệm nước nhưng mà người ta không có mở cửa Thiên à 不知道多久了，可以回去一趟。说一下你的感受吧。我感想就是，热爆，热爆哎、欸！ do là quá lâu rồi mới được về trường cho nên là tôi cũng quên mất là lớp tôi nằm ở lầu mấy tầng mấy của tòa nào luôn á mọi người đúng là não cá vàng thiệt luôn á ơ lộn ơ lộn cái lúc này á là lên gần tới lớp tôi rồi đó mọi người ơi và lúc này tôi rất là hồi hộp và rất là bồi hồi cảm giác như là ôi loài người đây rồi Cuối cùng thì có thể giao tiếp với đồng loại rồi Cái lúc này là bạn mình gọi mình ra để chụp hình selfie làm kỷ niệm à, Cuối cùng cũng nhận được bằng tốt nghiệp <laughs> Còn khúc này á, là đang được hỏi là tại sao à, áo của tôi và áo của con bạn tôi lại có tên giống nhau thì tôi nói là do nó quên đem áo và nó mượn áo của tôi đây có được xem là tiền học bổng không ta cũng không biết nữa tạm bỏ qua cái đống bừa bộn đi nha uhm, bây giờ tới tiết mục đập hộp nè đây là cái hộp đầu tiên đây là món quà mà tôi tặng cho ba tôi à, ngày của cha nhưng mà tôi chưa có gói lại nữa chung là tới ngày đó thì sẽ tặng ngày 8 tháng 8 hàng năm đó mọi người tôi tặng cho ba một cái máy massage cầm tay tiếp theo đây là cái món mỹ phẩm mà tôi đặt mua ở trên shopee á mọi người à, cái này là trị mụn ờ, nói chung là ở nhà bao nhiêu lâu á cho nên là mụn nó nổi rất là nhiều và tôi phải nghiên cứu cách trị mụn ok tiếp theo là cái món này đây là cái tuyết kem dưỡng da mặt à, ờ, nhìn sơ sơ thì mọi người cũng biết là đại khái là tiếp gì đúng không còn tiếp theo đây là món quà mà bạn tôi tặng tốt nghiệp à, bút kẻ mắt à, màu đỏ gì vậy và một à, cây kẻ lông mày màu nâu thì vậy nói chung là tôi cũng chưa mở ra luôn ở trong đó còn có một tấm thiệp thì xin phép cái tấm thiệp đó tôi giữ riêng cho bản thân mình đọc thôi đấy tiếp theo là quà của trường đây là cái nón mà học sinh tốt nghiệp nào cũng được nhận à, sau đó đây là cái giải thưởng gì đó tôi cũng không biết nhưng mà đại khái là nó là giải thưởng mà trường cho đấy tự nhiên tôi cũng biết tại sao tôi có quà đây là cái hộp ống hút à, bảo vệ môi trường á mọi người ống hút bằng inox tiếp theo đây là cái gì à, phẩm đất gì đó hạng hai gì đó tôi cũng không biết là tại sao tôi nhận được cái cái này luôn và tôi cũng chả biết là tại sao tôi được hạng hai luôn nói chung là đây là cái uh, USB 64 g nói chung là ban đầu là mình rất là cần luôn ấy chuẩn bị đi mua luôn ấy nhưng mà giờ được tặng rồi khỏi tốn tiền còn này là bông hoa gì đó à đây là cái uh, đồ dán vào sao đít điện thoại đó mọi người còn đây là bằng tốt nghiệp của tôi đó hai giấy khen với lại cái bằng tốt nghiệp đấy chả có gì đợi nó rất là lâu lắm luôn đấy nè coi cái mặt tôi nè nhìn thấy con nít ha mọi người đây là cái sổ uh, kỷ yếu nói chung là trong đây sẽ là uh, hình đây là lớp tôi nè và tôi và một bạn nữa làm nè đây tôi nè mọi người thấy không thấy bằng tôi không nói chung là làm cái cuốn này rất là cực mọi người có những ý kiến riêng thì nói chung là uh, cũng ráng làm đó mọi người chỉ để ghi tên vào trang cuối của cái cuốn này thôi và cái cuốn này rất là dày nha mọi người đây tên tôi đây à, hơi mở xíu để tôi chỉnh đấy mọi người thấy tên tôi chưa đấy ngón tay tôi chỉ vào tên tôi đó đấy tôi nói có sai đâu cái cuốn này nó dày còn hơn cuốn từ điển nữa đó mọi người và rất là nặng trời tôi cầm từ ở trường về á, mà muốn sụi luôn cái tay yeah, dạ, và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha